một đồng minh của Nga đã đưa ra đề xuất để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước phương Tây lạnh nhạt với các đề xuất này. Các nước phương Tây đã cảnh báo Bắc Kinh không nên cung cấp vũ khí cho Moscow, hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn tin từ Điện Kremlin nói rằng hai bên sẽ bàn về một quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược và một số tài liệu song phương quan trọng được trông đợi sẽ được ký trong chuyến thăm này dẫn thông tin từ Twitter của bà Hoa Xuân Oánh vào thứ Sáu ngày 17 tháng 3. BBC cho biết bà Oánh nói đây sẽ là một chuyến thăm vì tình hữu nghị và hòa bình, trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào một bên thứ ba nào. Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy dân chủ lớn hơn trong mối quan hệ quốc tế. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm, Trung Quốc sẽ giữ vị trí khách quan và công bằng về cuộc chiến ở Ukraine và đóng vai trò xây dựng trong việc khuyến khích đàm phán vì hòa bình. Trước đó, vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông muốn gặp ông Tập Cận Bình để thảo luận về đề xuất của Bắc Kinh, BBC cho hay. Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga, ông Zelensky nói. BBC dẫn tin từ truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng ông Tập sẽ nói chuyện qua mạng với ông Zelensky sau khi thăm Nga nhưng điều này chưa được xác nhận. Cho tới nay, Trung Quốc đã không đón nhận các nỗ lực vận động của Ukraine cho một cuộc gặp giữa ông Tập và ông Zelensky. Phóng viên ngoại giao BBC James Landell từ Kiev cho biết, Ngoại trưởng Ukraine Mitro Kuleba nói Tổng thống Zelensky sẵn sàng có cuộc điện đàm với ông Tập và nói thêm tôi không nghĩ Trung Quốc lúc này đã tới thời điểm mà họ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Nga, theo BBC. BBC cho biết thêm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nói Bắc Kinh đang xem xét việc cung cấp vũ khí khí tài cho Nga, nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận điều này. Hình ảnh hai kẻ độc tài Tập Cận Bình và Putin. Khi BBC hỏi về tin rằng ông Zelensky có thể sẽ nói chuyện với ông Tập lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết sẽ là điều rất tốt nếu hai bên nói chuyện. Chúng tôi ủng hộ và đã ủng hộ điều đó, ông John Kirby nói. Trong khi đó, BBC đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm thứ Sáu kêu gọi Kiev và Moscow bắt đầu lại đàm phán hòa bình sớm nhất có thể. Trong một cuộc điện đàm, ông Tần Cương nói với ông Kuleba rằng Bắc Kinh hy vọng các bên sẽ giữ bình tĩnh, thực hiện kiềm chế, nối lại đàm phán hòa bình sớm nhất có thể và trở lại con đường hòa giải chính trị. Ông Kuleba nói hai người bàn về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và các công thức hòa bình mà ông Zelensky để chấm dứt xâm lược và khôi phục hòa bình chính đáng ở Ukraine. Trong khi đó, truyền thông trong nước cho biết điều kiện để chấm dứt chiến tranh của ông Putin là Ukraine phải chấp nhận những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã chiếm đóng và sáp nhập vào Nga là của Nga. Điều kiện này được Điện Kremlin nêu trong một thông báo vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Nga và Ukraine đã từng nhiều lần đàm phán về hòa bình, nhưng đều đổ vỡ vì điều kiện của kẻ xâm lược và người vệ quốc khó có thể gặp nhau. Người Việt có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Tập và Putin đều là hai kẻ độc tài toàn trị. Tất nhiên, họ sẽ có nhiều điểm tương đồng để nói chuyện, bàn thảo và thậm chí là bảo vệ lẫn nhau, bất chấp phần còn lại của thế giới.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 một tổ chức nghiên cứu của Việt Nam đã sử dụng dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho biết. AFA dẫn dự án Đại sử ký Biển Đông SCSCI cho biết một tàu khảo sát nặng 2.600 tấn của Trung Quốc, tàu Hải dương địa chất 4 cũng đã lãng vãng bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều này cho thấy có thể đã có một hoạt động nào đó tại đây. SCSCI cho biết thêm, số lượng tàu Trung Quốc trong khu vực EEZ của Việt Nam – đã tăng đáng kể trong hai tuần đầu của tháng 3, gần gấp 3 lần số lượng quan sát được vào cuối tháng 2. Dữ liệu này được thu thập từ tín hiệu của hệ thống nhận diện tự động AIS của những con tàu này. Hình ảnh bài trên AFA. Các tàu đánh cá và tàu dân quân biển thường được cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống. Trong khi đó, AFA cho biết tàu nghiên cứu và khảo sát hải dương địa chất 4 của Trung Quốc đã có mặt trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát và ở đó hơn 17 tiếng trong ngày 15 tháng 3. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn im lặng, chưa có bình luận gì về vấn đề này. Người Việt Nam đã từng nhiều lần biểu tình phản đối những hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông trong nhiều năm qua, từ 2007. Đa số các cuộc biểu tình này đều là tự phát của người dân và chính quyền thì luôn tìm mọi cách để ngăn cản, phá rối. Mỗi lần Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, chính quyền Hà Nội chỉ lên tiếng phản đối chiếu lệ qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và thường phản ứng rất chậm chạp. Chính vì vậy mà nhiều người dân cho rằng chính quyền này đã nhượng bộ chủ quyền cho Trung Quốc, thậm chí nói nặng lời hơn là bán nước. Vụ việc căng thẳng nhất cho đến nay là vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014 khi đó đi cùng giàn khoan Hải Dương 981 còn có hàng chục tàu chấp Pháp Trung Quốc theo bảo vệ. Việt Nam đã gửi ra rất nhiều tàu để ngăn cản theo dõi nhưng giữa hai bên cũng chỉ dừng lại ở màn đấu vòi rồng. Sự kiện này đã dẫn đến rất nhiều cuộc biểu tình phản đối của người dân ở Sài Gòn và Hà Nội. Sau 2 tháng rưỡi, Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Hình ảnh tàu cảnh sát biển của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam ngày 15 tháng 5 năm 2014. AFA cho biết Trung Quốc đã và đang tiến hành cái gọi là các chiến dịch vùng xám, sử dụng các lực lượng phi truyền thống như dân quân biển để đạt được các mục tiêu kinh tế và an ninh. Philippines, một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng thường xuyên cáo buộc các tàu dân quân biển Trung Quốc tràn vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 3, AFA cho hay lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cho biết phát hiện thấy hơn 40 tàu dân quân biển nghi là của Trung Quốc trong khu vực ngoài khơi các đảo Thị Tứ 4 và 5 đến 8 hải lý. Lực lượng tàu dân quân biển của Trung Quốc phần lớn được tổ chức bởi các công ty đánh cá lớn của nước này, AFA cho hay. AFA dẫn sách trắng quốc phòng năm 2010 của Trung Quốc. Theo đó, họ tuyên bố rằng có 8 triệu dân quân trên toàn quốc, bao gồm cả dân quân biển. Ý đồ muốn độc chiếm Biển Đông là một mưu đồ lớn và lâu dài của Trung Quốc, và các thế hệ lãnh đạo của họ đã từng bước, từng bước thực hiện điều này. Bắt đầu từ việc công bố những yêu sách về hải phận của họ vào năm 1958 và việc âm thầm vẽ ra bản đồ hình đường lưỡi bò trên Biển Đông. Với hải chiến Hoàng Sa năm 1974, họ đã chiếm toàn bộ quần đảo này